to chơi đấy trò chơi này thì à, chưa mạo hiểm lắm có rất là nhiều trò chơi mạo hiểm nhưng mà trò này thì à, toàn chưa thấy mạo hiểm lắm Thank you. chúng ta sẽ đi đây đây thì các bạn à, có thể nhìn thấy một số cái trò chơi và đây là một trong những cái trò chơi mà thu hút các bạn trẻ nhiều nhất đây thì uh, bởi vì có cái nhạc mình toàn uh, uh, nó mở hơi to mình toàn đang <laughs> mệt thành uh, mình toàn uh, muốn đi ra xa thế này một chút uh, bên cạnh cái trò chơi vừa rồi thì uh, các bạn nhỏ cũng có thể chơi các cái trò chơi này đây đây là một cái trò chơi mà chuẩn bị chơi trò chơi này là trò chơi ờ, được gọi là tàu cao tốc à, chúng ta để ý xem ờ, tí nữa cái cầu tàu cao tốc này nó sẽ đi như nào đấy. em lên chơi toàn này không có chơi trò này không nhìn lên hả bao nhiêu người ấy nhỉ lúc nào mình toàn cũng sẽ thử lên đây chơi xem nó như thế nào Dạ mến thưa các bạn, bây giờ uh, lúc toàn uh, uh, các bạn đang thấy cái trò chơi này nó đang uh, đang đi vào uh, chơi như này. Nó đi lên cao trên này xong rồi nó xuống à, so với ờ, hà Long Bắc thì là trò chơi này như này ờ, với ờ, Minh Toàn Minh Toàn là cảm thấy là một cái trò chơi mà nó cũng chưa mạo hiểm nhiều đấy là so với hà Long Bắc hai vòng phía bên này một vòng nữa Đấy. Đấy, thế là hết một cái vòng trò chơi đấy các bạn ạ à, nếu mà thứ bảy chủ nhật thì à, theo Minh Toàn thì à, các bạn ở quanh cái khu vực à, tuần châu này thì các bạn cũng à, nên à, đưa các cái em nhỏ về với tuần châu để chúng ta thưởng thức các cái trò chơi này để các em có thể vui vẻ hơn học tập tốt hơn đây bây giờ mình Ê, cái, cái cái đường này là dân đi đâu ấy anh nhỉ? À lên xem cá heo à? Chưa. À chứ bây giờ là không có à À vâng. Đấy, đây là đường lên xem khu cá heo. Đúng rồi. buổi tối trong này có mở không ạ? Dạ. Khu này đang xây dựng cái ờ, cái cái ờ. cái công viên cái nước. À, cái... Công viên rồng. Yeah. Ở cái hồ màu xanh. Yeah. Dạ. Còn cái mà cái có cái nhà đã đoạn điều hành để mà vâng đây đang đang làm cái sông đấy là cái sông cũng sông là, giống như kiểu cái đấy là sông hương rồng ngoài kia mùa hè là cánh thành là sao mà con rồng nó bơi à đi đi thuyền rồng con rồng người ta à, làm rồng người ta làm rồng luôn con rồng cái đường nó chạy rộng à thế thế thì còn đặc sắc hơn ở hạ long đặc nhỉ thôi không nhà mới bởi vì nhà nước nó cũ thì bác chuyển sang làm thực cảnh vâng kiếm thực cảnh năm một sâu thực cảnh là phải ba ba trăm diễn viên dạ hay lắm ở trên hà ta trên hà nội có rồi đấy trên dạ. thấp đấy ở trên quốc oai ấy là tuần châu hai cũng là của ông à, dạ. trên con gái ông ấy quản lý dạ. trên ấy là ờ, thực cảnh diễn là tinh hoa bắc bộ ở dưới này là xin chào dạ. Ừ. khu này mà mà về về sau đẹp lắm ấy yeah. Dạ. Đây. anh cho biết thông tin rất là quý báu luôn khi nào các bạn mà về Hạ Long Park mà khoảng một tháng năm nữa thôi à, quên đây là quần châu Park dạ. tuần châu dạ. cảm ơn anh nhé Dạ. Dạ bác ạ. Vâng. Có những cái xe này. Xe này là xe ngựa. À, biểu tượng xe xe ngựa kéo. đây là một cái đài phun nước này cái ao phun nước ờ, đúng hơn là đài phun nước nhưng mà đá làm hình thù đến cái này cũng khá là đẹp rất là đẹp luôn Ồ, đây ờ, mình toàn thấy một cái nhà nhà này là cái nhà à, biệt thự nhưng mà nhà hàng cực kỳ là đồ sộ nhà này ông khéo là đẹp nhất ở khu ờ, Hà Long Bắc này trước mặt chúng ta là cái uh, đi thẳng ra đây là cái uh, ra cái bãi biển bãi bãi bãi tắm của Hạ Long Bắc à, bãi tắm của của Tuần Châu Đấy, này là bãi bãi tắm của Tuần Châu cái cái cái cái cái này vào nhiều người vào cũng được đấy nhỉ nhiều người vào khá khá là không được ở đây cái cổng vào nó hơi khó vào đây trước mặt chúng ta là cái đường ra ngoài bãi tắm của Tuần Châu bãi tắm mà hay à, thi đấu à, bóng chuyền bãi biển này rồi à, hoa hậu này hoa hậu bây giờ năm nay là hoa hậu là thi ở đây cái nhà cá heo này Đấy, đây là cái khu biểu diễn của nhà cá heo của khu ờ, tuần châu này và bây giờ là à, nếu mà chúng ta thi là thi ở đây thi hậu ở thi ở đây Thank you. dạo quanh quanh nữa hay về đi dạo quanh nữa hay về trong nào trong này thì vào được nhưng không có gì cả không ờ, không bây bây giờ vào trong này thì không ờ, nó biểu diễn cá heo này trong khu này biểu diễn cá heo nhưng mà tối nay mới biểu diễn hoặc là biểu diễn lúc sáng rồi Đấy, nên chúng ta sẽ không vào đấy nữa Rồi, Minh Toàn à, xin phép dừng video này ở đây